Mình cứ vuốt tóc suốt thôi Rất là thích Tóc mình như có thêm sức sống á Khi từng sợi tóc được nuôi dưỡng Từ chân tóc đến ngọn Dầu gội Dove chứa một phần tư hàm lượng kem dưỡng tóc Cho bạn mái tóc mát nhẹ và mượt mà Kết quả thật bất ngờ, thật là dễ chịu Khi mình vuốt tóc và hất nhẹ thế này nè Ai cũng muốn vuốt thử mái tóc mình đó <laughs> Tóc mình cứ bông bềnh, rất là đẹp lúc nào cũng cần nước Dầu xả đô mới Bước dưỡng ẩm hoàn thiện cho